quả đất là có màu xanh tại sao quả chanh lại đua xinh xinh tại sao hôn hít là đúng yêu đương tại sao nhớ thương tại sao đau đầu dạ, đúng là bông hoa đẹp nào cũng phải có gai chảy máu rồi nè để cho tình yêu xua tan đi buốt giá đêm đen làm đẹp như ánh dương ở giữa ngân hà tình ta có bởi vì em là là bầu trời bởi vì em là là mưa rơi bởi vì em là là thanh xuân bởi vì em là anh yêu đến muôn đời dù biết con xa lắm rồi sẽ đi về đâu chỉ cần đôi bàn tay nắm với đi những đêm sớm nhớ em hàng đêm thành phố say vì nụ cười xinh xắn khiến cho anh mê lúc này nếu như em dòm ngó tôi thì có thể chúng ta bây giờ đã có đôi yeah yeah nhớ em hàng đêm thành phố say vì nụ cười xinh xắn khiến cho and my thoughts floating up to the ceiling I'm swimming in it, hanging shell I'm thinking about jumping in it, still Got you skinny dipping tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng Giờ cứ thấy không yên và từng ngày tôi cứ ngóng chờ Nếu anh nói về cả về nắng trên nụ cười em thì sao? Và đó là giọng em thì thào Khi anh khoác cho em chiếc áo lên vai Wow, anh nghe được lời cảm ơn ngọt ngào bên tai Nhưng mà ba giờ hơn rồi em Giờ lòng mang theo những ước lúc gần để đây em từ biến chỉ vàng từ lạnh em lên chiếc áo không xưa từng thì thầm cùng em lên ly cà phê sau lớp áo rộng của con gái là gì? Nói đi, phải em sai rồi Em sai rồi Em xin anh Huy Nào em Vinh Huy quay lại làm gì quay đi nói đi để lần sau đỡ khi anh đỡ gì đỡ khi anh không anh à. nói đi thế em say chưa chưa say à Let's go. đói nhưng vui quên luôn còn cao nắm đôi tay kia xa đột một lần không ta nghĩ qua tôi còn tung trong mình tôi đang trong Đôi lúc anh hay nghi ngờ Để cho trái tim em thân thờ Phải làm sao để anh mãi yêu em Đừng dần hơn anh yêu nhé Trái tim đã thuộc về nhau Mà đằng nào đâu biết yêu Biết mong đợi chờ Em chưa hề thương nhớ chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua Chúa chết trong khi It's my baby It's my cho mình hỏi chuyện bạn một chút được không ạ? À? Bạn học ngành gì ở các đảng FPT vậy ạ? À? Em học ừ, <laughs> anh cũng học du lịch này nhưng mà anh học dưới hải phòng cơ thế em ở đâu em ở bắc giang ở lạng giang còn thành phố cho em thì có bánh đa kế còn những lục ngạn thì nó có vải anh thấy bạn anh bảo là trường em các bạn học sinh hay được gặp nghệ sĩ nổi tiếng lắm luôn. à, vâng trường em hay tổ chức đại hội hay viện năm nào cũng có nhỉ trường mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm có đa lạt này amy này bích phương ấy rất là tin nữa anh biết có ai nữa không có sơn tùng ấy anh ạ à. <laughs> sếp em anh ạ ví dụ như là năm tới mà có tổ chức thì tặng anh một cặp vé không cái free đấy Thế á? Vâng Em à, oh, anh chụp em bao giờ đấy <laughs> Em cảm ơn nhá, tôi hãy sinh ơn